Đầu xuân năm mới, Nguyên Ngọc xin được gửi lời chúc tới tất cả quý khán giả đang nghe chương trình Radio Sống Đẹp một năm thật nhiều niềm vui, phát tài phát lộc và nhiều phúc đức cùng sức khỏe dồi dào. Và cũng cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng Nguyên Ngọc trong một khoảng thời gian mà Nguyên Ngọc đã gắn bó với kênh cũng như gắn bó với quý vị. Đọc từng lời bình luận, lời động viên để tiếp sức cho mình cũng như nghe những lời nhận xét để rút kinh nghiệm cho bản thân. Thực sự trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Mong rằng Radio Sống Đẹp sẽ luôn là một món ăn tinh thần vào mỗi buổi tối, giúp quý vị ngủ ngon hơn, luôn có tâm thái nhẹ nhõm và có một cái nhìn trong cuộc sống thật lạc quan. Và buổi tối ngày hôm nay, ngày xuân, xin phép được kể về những câu chuyện liên quan đến văn hóa Việt Nam, cụ thể là nghệ thuật chữ nghĩa của các bậc vua quan thời xưa – Chúng ta cùng quay trở lại với thời xa xưa, mặc dù bây giờ người Việt không giao tiếp bằng tiếng Hán nữa, nhưng loại chữ này vẫn được cha ông ta tiếp thụ để bổ sung thêm vào sự giàu đẹp của tiếng Việt. Đó chính là bộ phận chữ Hán Việt và chữ Nôm, một loại chữ do chính người Việt phát minh để ghi lại tiếng nói dân tộc dựa trên cách viết và các bộ Hán tự. Hơn thế nữa, ông cha ta còn dung nạp và tận dụng chữ Hán trong đời sống thường nhật, khiến nó trở thành một loại nghệ thuật ngôn ngữ gọi là thú chơi chữ. Thú chơi chữ của người Việt xưa gồm cả Hán lẫn Nôm, với biết bao giai thoại thú vị được ghi lại trong lịch sử. Nhân dịp Tết đến xuân về, Nguyên Ngọc xin được góp nhặt những giai thoại độc đáo nhất về cách chơi chữ của ông cha xưa để quý vị cùng thưởng thức. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền Nguyễn Hiền thi đỗ Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi, trở thành Trạng Nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử thời vua Thái Tông. Đây cũng là khoa thi nho học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt ra danh vị Tam Khôi, bao gồm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, Nguyễn Hiền đã để lại nhiều giai thoại chơi chữ khá thú vị. Đối đáp với quan lang trung khi mới lên bảy, Nguyễn Hiền thường hay chơi trò nặn đất với đám bạn mục đồng. Có một lần, cậu nặn con voi đất rồi lấy bốn con cua để vào bốn chân, lấy đỉa làm voi, lấy bướm làm tai, thành ra con voi đất cũng cử động được. Bọn trẻ vui thích, gieo hò ầm ý. Chợt đúng lúc đó, vua quan đi qua đứng lại xem và hỏi chuyện cậu bé. Thấy cậu khéo léo lại láo lỉnh, ông quan liền đọc đùa một câu đồng từ ngũ lục nhân vô như nhĩ xảo. Nghĩa là bọn trẻ năm sáu đứa, không đứa nào khéo bằng mày. Cậu bé Hiền thấy vậy liền hỏi ông quan rằng Trước hết xin cho biết ông làm chức quan gì Quan nói ta là quan lang trung mỗi tháng ăn lương hai ngàn lộc Thấy quan có ý khoe khoang cậu bé Hiền liền đọc rằng Lang trung nhị thiên thạch mạc nhược công nghĩa là quan lang trung ăn lương hai ngàn lộc, chẳng ai bằng ông. Quan cười bảo, đối còn thiếu một chữ. Nguyễn Hiền nài cho tiền rồi mới nói nốt. Quan cho tiền xong, cậu liền bổ sung chữ liêm vào cuối với đối. Quan chịu là giỏi, nhưng vui miệng hỏi thêm, thế nếu ta không cho tiền thì cháu đối chữ gì? Nguyễn Hiền trả lời, khó gì, nếu ngài không cho tiền thì cháu chỉ việc điền chữ tham vào thôi. Biết rằng cậu bé này láo cá nên vua quan đành phải bỏ đi không dám trêu chọc gì nữa, kẻo lại mang tiếng là to đầu mà giải. Nguyễn Hiền đối đáp với các quan không sai. Nguyễn Hiền năm 13 tuổi, cậu đi thi đình và đỗ trạng nguyên. Tại lễ triều kiến các vị tân khoa, vua Trần Thái Tông thấy trạng quá nhỏ, bèn cho về quê, hẹn 3 năm sau sẽ cho vào triều phong quan. Ít lâu sau, có sứ thần Mông Cổ sang nước Nam đem một bài thơ sang thách giải nghĩa. Bài thơ như sau Lưỡng Nhật, Bình Đầu Nhật, Tứ Sơn Điên Đảo Sơn, Nhị Vương Tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu Tung Hoành Gian. Vua Trần hỏi các quần thần thì không ai giải được, phải sai hai quan văn võ đến nhà Nguyễn Hiền mời vào triều để hỏi. Hai viên không sai không quản ngày đêm, phi ngựa nước đại tìm về làng trạng. Thấy một lũ trẻ đang đùa nghịch ở gốc đa đầu làng, viên quan võ thử ra một câu đối để xem trạng có mặt trong đám ấy chăng. Vế ra là, tự là chữ, cất giàng đầu, chữ tử là con, con ai con nấy. Một đứa trẻ trong đám đối ứng khẩu ngay. Vu là trưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa nào đứa này đây là vế đối theo lối chiết tự của chữ Hán. Chữ tự có hai bộ phận, trên là cái rằng say, dưới là chữ tử. Để nguyên tự có nghĩa là chữ, bỏ rằng trên còn lại chữ tử nghĩa là con. Và gắn luôn với vế nôm tiếp đó thì thành một câu hỏi nửa Hán nửa nôm. Câu hỏi cũng có sắc thái của người trên hỏi kẻ dưới. Trạng Hiền cũng đối lại bằng cách chiết tự chữ Hán kết hợp với một phần chữ nôm. Chữ vu là trưng có hai nét ngang và một nét móc, bỏ nét ngang ở giữa thành chữ đinh, nghĩa là đứa, đi với đứa nào đứa này là một vế đối rất chỉnh và rất sược. Đối xong, đám trẻ cũng giải tán, ai về nhà nấy. Hai viên sứ giả biết đứa trẻ ấy là Trạng Hiền, mới hỏi thăm đến tận nhà thì thấy Trạng đang lúi cúi ở dưới bếp. Viên quan văn bèn đọc một câu rằng Ngô văn quân tử viễn bào trù, hà tu mị táo, Nghĩa là tôi nghe quân tử xà chỗ bếp núc, sao phải nịnh vua bếp. Chàng hiền vì thế ứng khẩu đối ngay. Ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canh. Ta vốn có chức làm được tể tướng, nhưng còn tạm nấu nồi canh. Hai vị không sai biết đúng là trạng, bèn mời về cung. Trạng nói, trước vua chê ta không biết lễ, nay thì chính nhà vua cũng không biết lễ, ta không phụng chiếu đâu, nếu nhà vua muốn mời ta phải có voi ngựa, bằng sắc, mũ áo rước thì ta mới về. Sứ phản hồi xin vua đầy đủ các nghi thức trên, bấy giờ trạng mới chịu hồi cung. Khi đến kinh, trạng hiền cầm bút viết ra một chữ và giảng rằng Câu thứ nhất nghĩa là nhật, ngược xuôi bằng đầu nhau. Câu thứ nhì là bốn chữ sơn, ngược xuôi cũng là sơn cả. Câu thứ ba, hai chữ vương tranh nhau ở trong một nước. Câu thứ tư là bốn chữ khẩu, ngang dọc đều là khẩu cả. Tóm lại, chỉ là một chữ điền. Giải xong, đưa cho sứ nhà Nguyên xem, sứ phải chịu là rất giỏi. Kính thưa quý vị, nghệ thuật chơi chữ cổ nhân Việt quả thực là tài tình. Nếu như quý vị muốn nghe tiếp về chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi quý vị nhé. Nguyên Ngọc muốn lắng nghe ý kiến của tất cả quý vị để có thể ra tiếp các phần 2, phần 3 của chuyên mục này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Sống Đẹp. Năm mới đến, kính chúc quý vị vạn sự như ý. An khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản radio kế tiếp.